không còn yêu không còn thương hoàng hôn bên nhau mấy khi mà sao em nay bước đi đôi chân thắm thì không còn hương qua quỳnh hương vương bên thêm chuyện tình lê nương còn lại gì cho nhau giờ này người ra sao một mình anh ôm đau trả lại cô gái ấy anh yêu được không trả lại cô gái ấy anh thương được không sương rơi cuốn đồi tim anh vỡ rồi đoạn đường chia đôi tìm lại hơi ấm tay trong tay chiều mưa chỉ còn là ký ức bên nhau ngày xưa dìu bước nhau về hạnh phúc vai kề giờ cũng dù cho vàng lý có cách mấy sương khê nơi ấy anh vẫn mong em quay về nơi hương thơm ấy bên vai thanh âm ấy bên tai anh yêu em yêu em nhiều bao nhiêu đoạn đường cũ có ai đón ai đưa một mình anh ôm gió sương bao ngày xưa mai ngói rêu phòng anh vắng trong mộng em yêu bây giờ yêu ai đã lâu rồi anh chẳng cần thương ai gặp em anh không biết đúng hay sai cảm giác ấm áp thật là yên bình không phải người là ơi em chính là nhân tình bên anh lúc nào cũng chỉ có nhớ và thương không làm em khóc sầu vấn lệ vương em còn nợ anh thật nhiều em có biết không một ngày nụ hôn chắc là do em phải lòng anh thích hòa hợp không muốn phải hòa tan hòa nguyện vào anh chắc là do ông trời ban ban còn cũng trong hàng ngàn con ký ức Cố tìm lại nhau nhưng cũng chỉ là phí sức No no no no no no no no no No no no no no no no Cô dâu nước mắt khắc lấy nỗi nhớ Mong sao cho em em đánh rơi ngàn câu thề sao em yêu em yêu vô tâm dù cho vàng ly có cách mấy dương khê nơi ấy anh dù cho vàng lý có cách mấy sương khê nơi ấy anh vẫn mong em quay về nơi hương thơm ấy bên vai thanh âm ấy bên tai anh yêu em yêu em nhiều bao nhiêu đoạn đường cũ có ai đón ai đưa một mình anh ôm gió sương bao mùa nơi xưa mai ngói rêu phòng anh vẫn trong dù cho vàng lý có cánh mây sương khê